lấy dòng đi Cái ta đi Sẵn Tôi quay qua <laughs> đây làm gì nữa Ở mình có thể đẩy đi ở đây, địa địa núi nữa Hơi à, không sạch bôi đẹp Đó Mình phải quay dễ mà Đấy, tớ bật điện nhá tiếp à, đúng rồi. Lẻ. À, đúng. Lẻ, lẻ, ừ. Hai trăm đúng. Hả? Hai trăm không? Đúng nhiêu à? Ờ, à, sáng, cái từ. Từ. Đấy. Đi xuống mà sáu đó. cắt à ờ, không không tại vì một cây nè dạ. chuẩn không sai đó hai hai rung rồi à? hai rung rồi lẹ một rung rồi nè mai mình cứ thử mình vào chẵn mình cho những miếng mà khi rung cái mình kẹo cái là rung lại cái kéo ra mình tính cái sau có nghĩa là mình mình sẽ thử lại à, để mình kiểm tra lại nó lại thôi em nếu mà cứ thử như này thì sẽ hay không không lần rung liền cho mình luôn thử này nhá ừ. hai tuần luôn đấy là hai tuần phát này đúng không để mình kiểm tra không nhìn cái ra cái nào cái cái điện thoại quét này đánh hội ngon bất bí điện thoại anh cài vô điện thoại này hả ừ, cài gì vô điện thoại này của anh ấy à. Ờ. làm mẹ nó nuôi nuôi không phải là gọi đâu điện thoại nó sai được đâu nó không kiểm tra điện thoại cũng đâu sao anh kiểm tra cũng buồn rồi em bảo cũng buồn rồi ai ra khi nào cũng buồn ai ra mình cái gì khỏi mình vậy mình đừng kéo lại là còn hết nhiều phải để nước chúa đó mình coi này dạ. đúng không không rồi cái sóc nó tự nhiên này quá chuẩn luôn xong rồi bạn cái này là phải nhìn kia này ừ. đúng không chắc chứ cái tìm cái này rung này cái này lôi lui ra mà rung này sao tại đây là không đúng không? Đúng. đây về mà bạn chỉ là thành công bây giờ họ xong rồi đang cần kéo vào dòng ra đấy đúng không đây là một trạng tiếp kéo vào kéo ra để kiểm tra mà không cần là đóng đóng tầm 80 rồi cái này, cái này quá chuẩn luôn cái này quá chuẩn luôn cái một đồng này đẹp quá chuẩn luôn một, một là là một rung là là hai rung là hai rung là được hai rung là trắng hai rung là trắng hai rung là tự tử không rung là trắng một rung là lẻ xa tiếng được mình quá đúng không lẻ lẻ gần quá rung loạn đấy để gần nó sẽ bị rung loạn cách hai cân bỏ cái cắt ra đúng không còn đồng một vậy bạn sẽ tính từ cái miệng mép bát này để bạn dồn quân lại để tính từ mép bát này đến đằng này thì bạn sẽ tính được cái khoảng cách của nó hiểu cái khoảng cách không? tính từ cái mép bát đi đừng để gần quá mình đừng sóc xong khi mình đặt xuống này là mình sẽ tính tới khoảng cách từ mép bát này đặt xuống thì nó sẽ mình căn đến khoảng cách cắn nữa ừ, rất dễ mà ví dụ để đấy thì đấy mình sẽ để gần lại đấy đấy tầm đấy xa ra tí nữa nữa đó. nhắc lên đặt xuống không biết đúng không dài không rung dài một rung thì là đều nhưng hai hai rung của nó hai rung dài thì là tư tưởng nhưng lại một rung ngắn một rung dài thì nó lại là, là lẻ đây là rung dài là do mà để đang gần để xa tí nữa vẫn được sóc dồn dồn mình lại không rung à không phải đâu đây này bạn đang một là bạn để gần lại đây này nhắc lên đúng không có đúng không nhưng vừa để đây nó xa nó yếu lẻ nhưng ví dụ bạn để nguyên một cái cữ này đây bạn sóc bạn tính luôn cái mép bát đến đây dồn vị lại xong xong đi một rồi mình ừ. cứ vậy đánh thôi bạn hình dung là cách đánh không cách đánh rất cách rất dễ đánh nắm bắt vừa tầm 15 phân thôi 15 phân thôi 10 phân thôi gần quá là nó cũng bị chọn đấy xa quá là không, không bắt được đấy được tầm 15 phân đấy thì mình sẽ chuẩn thì đúng quân thì không tăng của nàng thần đây em chỉ thì, thì ờ, mình chỉ làm cái thôi còn họ làm cái làm con không không cần làm cái bây giờ anh này sau cái nhá giờ anh xong đi nhìn nhá mà, mà ngồi không không phải gì cứ, anh cứ để bình thường đi đấy bạn nhìn này quân này là đang sóc sóc tơi nhá người ta sóc người ta không dồn lại người ta sóc tơi bạn cầm này bạn để đấy bạn bảo này nào đắt này chặn bán à? mỗi vậy thôi Đấy. đây nhá khi người ta sóc này bây giờ mình chỉ là không cần cứ sóc kệ, kệ người ta sóc mình không cần biết nhìn tôi đánh nhá nhìn tôi đánh nhá xem không cần để đâu cũng được ví dụ để đây cũng được đúng không mình nào chẵn lẻ đâu đánh đi à, bán chẵn này ví dụ không tin nữa để gần hẳn lại này vẫn chẵn rồi thấy không không cần sóc cái để nhá. sau đi sao sau tao mình lôi đĩa vào đâu không lôi đĩa gì không anh nào cũng cho mấy kẹo đây như này đâu ông xuống tết nhỉ bây giờ ví dụ bây giờ ví dụ anh này anh đánh nhá anh kệ không cho nhưng mà bây giờ này bây giờ ví dụ này để đang để đây đúng không để kia được nhưng nó chặn bán đúng không nó sẽ bán chát mình bảo nào đặt chặn này nhưng đây rung một cái này đặt chặn này lẻ thừa lại Đấy, hình dung không bán đâu cũng đắt cũng kéo về ví dụ cùng thì dạ. cùng thì mình thôi cùng thì mình bán thêm còn ngược máu phát ăn thừa thêm vâng. đấy là cách đánh cách đánh rất chuẩn alo